Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà tiếng số 4 của Big Mac Đồng Phú. Và đây là một trong những video mà Toàn quay rất là nhiều phân đoạn bằng Flycam. Và những phân đoạn này thì ở những đoạn khác nhau của tiếng số 4. Đầu tiếng, giữa tiếng và gần cuối tiếng. Như trên màn hình đây cả nhà thấy thì đoạn này của tiếng số 4 là đoạn nằm ấp độc sơ. Và cái đoạn này thì nằm ngay ấp Phước Y nha cả nhà và ngay vị trí này thì à, nó cách với cái đường liên xã là 28m và đây là một trong những cái đoạn mà được thi công cũng khá là bài bản nếu mà khách hàng cũng như nhà đầu tư nào đã xem những video trước khi của Toàn thì thấy cái vị trí này mà hiện, à, hiện tại cái xe múc đang chạy qua đó thì ngày xưa nó đang là cái đồi núi cực kỳ cao luôn nhưng hiện tại đã được mở đã được sang lấp và hạ xuống thấp rồi ạ và ngay vị trí này thì đang là cái à, vị trí của cái cầu gọi là đầu tuyến số 4 và đang được làm và ngay vị trí mà đầu tuyến số 4 thì giá đất hiện tại đang rơi vào tầm khoảng 300 triệu trên một mét ngang và có những vị trí ở gần tuyến số 4 gần với đường DT741 hơn thì giá hiện tại mình được biết là 410 triệu trên một mét ngang và ngay tại vị trí mà tính từ cái cầu này đi vào phía bên trong thì ngay vị trí này có một à, gọi là một dự án cũng như là một một trong những cái, cái lô đất mà cũng đang được bán khá là nhiều và rất là nhiều anh em môi giới chào đầu bán ở đây thì giá ở đây thì rơi vào tầm khoảng là 300 triệu trên một mét ngang và đây chính là những cái bán mà anh em mua giá đang bán ở đây rồi à, ngay vị trí này thì cả nhà muốn mua thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại là 0972 332 894 hay kết bạn Zalo mình để mình uh, cung cấp thông tin những cái lô đất hiện tại ngay tại vị trí này nha cả nhà giá thì mình nói trước là rơi vào tầm khoảng 300 triệu trên một căn ngang đối với vị trí này và đây là một trong những cái vị trí mà gần chỗ đầu tuyến số 4 nha từ vị trí này chúng ta ra tuyến số 4 à, ra đường DTP41 tầm khoảng là 1,2 đến 1,5 km thôi cũng khá là gần đây chính là cái đường liên xã mà cả nhà đang thấy ạ cái đường mà xe đang chạy chính là đường liên xã 28m hay còn gọi là đường liên xã đất và còn đường hướng này thì chúng ta đang hướng ra đường DTP41 cây cả nhà và vị trí đất mà 300 triệu trên một mét ngang thì mình nói là nó đang đang nằm trên đoạn này à, đang nằm trên đoạn mà có cái kén cái bảng đó cả nhà và đây ở vị trí này chính là đoạn giữa nằm ngay cái vị trí là cà phê anh em và ngay vị trí này thì giáp với đường liên xã nhựa và đây ở phía trước mà cái hàng cây cao su kia thì đó chính là đường à, liên xã nhựa nha cả nhà và ngay vị trí này thì hiện tại đất cũng đang rất là nóng tại vì nhiều nhà đầu tư tìm tìm đất chỗ này mua và chính bản thân mình trong vòng hai ngày hôm nay rất là nhiều nhiều anh em môi giới cũng như là nhà đầu tư uh, cũ và mới gọi điện cho mình là hỏi ngay vị trí này có lô nào không có thì ờ, đó là cho khách một lô nhưng mà thực sự là cách đây tầm khoảng hai ngày thì còn tới 400 lô lận và bây giờ còn hay hết thì cả nhà cứ liên hệ cho mình và Zalo nha cả nhà à, cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn ạ à. xin chào và hẹn gặp lại